chào anh em nhé hôm nay à, shop Tân Ánh nó vào thực hiện xin giới thiệu với anh em một cái mẫu à, bơm máy nhá mẫu bơm máy mới ở ờ, mẫu này là mẫu bơm máy hàng nhập khẩu nhưng mà nó không phải là hiệu rong xin các bác nhé cái này thì giá nó sẽ mềm hơn hàng rong xin nhưng mà chất lượng này rất là tốt rất là tuyệt vời tại vì anh em một số là chơi hàng rong xin thì nhiều khi là cái đồ đạc thay thế nó hơi bị khó hơi bị khan hiếm thì anh em có hơi ngại thì các bác có nhu cầu là cần một cái loại mẫu bơm nào đấy nó phổ thông hơn độ dùng nó ổn định mà giá thành nó lại hợp lý thì đây là mẫu này nhá hôm nay giới thiệu chi tiết với nhau cái mẫu bơm này đây. là cái miếng xốp phía trên này đây, hộp rất là chắc chắn nhá trong xốp này có dây dẫn này hộp này hộp máy bơm này dây dẫn này à, túi phụ kiện theo này à, dây bơm này nhá dây bơm các bác nhé cái đây thì là các là Catalô hình ảnh về sản phẩm nhưng cái này nó là hàng nhập khẩu các bác nhé hàng nhập khẩu Trung Quốc thì nó toàn bộ là tiếng Trung luôn hàng là hàng nhập khẩu ờ, Trung Quốc Trung ương nhé Đấy. cái này thì nó, nó không phải là hàng thương hiệu như hàng rong xin nhưng mà chất lượng nó rất là tốt cái rong xin kia thì chỉ uh, thương hiệu nó cao quá nhé giá thành lại cao Đấy. đây là cái thân máy nhá tôi lấy ra cho các bác xem này rồi đây là thân máy thân máy đây trong này vẫn có hộp xốp để đỡ nhé cho em nhé đây là bộ phận chính của thân máy đây đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách nắp luôn cái cách lắp đặt và test thử sơ một chút nhé thì hôm cái bơm trong sim thì tôi đang hướng dẫn hết nắp sơ rồi thì bây giờ trước mắt là nó đầu tiên là các bác sẽ thay ờ, cái nắp này vào thay cái nắp thông hơi vào ở cái bình dầu này cái này là nó có dầu sẵn rồi nhé nó có dầu sẵn rồi các bác bỏ này ra lắp cái ống thông hơi vào trước để cho máy nó thoáng nó bí thoáng nó chạy được nhá đây thôi được trước các bác để ý xoáy cho nó vào gen nhé để cho nó cháy gen xoáy nhẹ nhàng thôi anten nó vào ở cái này thì có một cái gói ờ, các phụ kiện các lá các sim đi theo để cho các bác sửa chữa thay thế là đầu tiên nhé đây đây có cả cái đầu ờ, chuyển sang ờ, van xe Honda này nhé rồi để sang bên này đây là cái dây bơm dây bơm à, Khánh ơi cho anh cái cà đây 14 bốn đây bắt dây bơm em dạ ơn vâng nhé ở ờ, à, tay bơm các bác xem mắt là bên này đây cái là tay bơm này tay bơm nhé tay bơm này con này con này bác xiên ạ con này chắc chắn là con ốc ờ, xả áp đây rồi các bác sẽ chặt nó vào trước khi bơm tiến hành sẽ chặt con ốc xả áp vào đây này cái này nó có nó đồng hồ đo nhiệt độ này nó nhiệt độ này ở công tắc này nhé cái dây điện nguồn dây điện nguồn à, dây điện nguồn này thì được à, bắt trực tiếp ra này các bác nhé bắt trực tiếp ra từ trong máy dẫn ra ngoài luôn và đây là cái cánh quạt này là cánh quạt tản nhiệt này Ờ, cánh quạt tản nhiệt cái này là chạy bằng hệ thống uh, motor ở trong này nhé cánh quạt tản nhiệt này Đây. rồi tôi nhìn thiết kế đường điện nhá à, đây là cái uh, cục máy bơm này bây giờ câu cái hệ thống làm mát nhé đây. là cái máy bơm nhé máy hút nước À, đối với cái máy này ấy, thì cái máy hút nước nhé các bác phải à, cắm vào cái nguồn điện riêng cắm vào nguồn điện riêng nó thả dây ra đây cho mình hai dây này thì các bác ờ, được câu vào đây nhé câu này à, ờ, khi câu các bác kéo cái ờ, cao su xanh này vào này các bác đút vào xong bật nó ra là nó sẽ kẹp chắc này nhé kẹp chặt này rất là chắc nhé đây nó có đơn giản thôi rồi các bạn lắp vào đây à, dây trên là dây hút nhé là dây thổi vào thổi nước là mát vào này còn dây dưới là dây xả nước ra à, các bác cắm dây trên vào máy rồi nhé con nghe được máy? bây giờ phải đi kiếm nguồn điện nhưng mà cái phích này lại là cái phích ờ, ba uh, chân rồi tôi đi tìm cái gì nó chuyển đổi sang được nhé đây là nguyên cái máy bơm máy nhé bơm máy loại này loại chạy cũng rất là ổn định rất là êm có bảo hành cho các bác nhé nó không phải hiệu trong sim bơm máy này thì giá thành nó sẽ thấp hơn trong sim nhưng mà chất lượng nó rất là êm rất là tốt và thứ hai nữa là khi các bác ờ, dùng ờ, có hỏng hóc sửa chữa gì ấy, thì đồ đạc nó linh kiện nó dễ kiếm nó dễ thay thế nhá đây để các bác ờ, xem chi tiết lại một lần nữa nhá bơm máy bơm nén áp này đấy cách nắp là như vậy nhá dây hơi à, dây uh, làm mát giờ chỉ cần câu thêm điện mà thôi nhá cái này có đồng hồ này đồng hồ đo nhiệt độ này rồi xin cảm ơn các bác nhé các bác có nhu cầu ờ, cần tư vấn uh, sản phẩm về bơm nén áp thì vui lòng liên hệ với lại số điện thoại của shop đây nhá xin chào